À, Tuấn Tú TTF xin kính chào quý anh chị, quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú. À, thời gian gần đây ấy, thì mình có một chút việc riêng của gia đình nên là mình không có thường xuyên và ra các cái video về trận thị trường cho anh chị à, theo dõi thường xuyên và đồng và không để ra các video về đánh giá các cái doanh nghiệp ở thời gian gần đây. À, hiện tại thì các công việc của mình đã sắp xếp được khá là ổn định rồi. Thì à, từ hôm nay đã đi thì à, mình à, Tuấn Tú sẽ cùng với anh chị chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành thì nên coi chặng đường đầu tư thấp ờ, ở giai đoạn sắp tới ha rồi à, như các chị thấy thì giai đoạn thị trường ờ, đợt vừa rồi à, khi giai đoạn đợt vừa rồi có rất khá là nhiều các cái thông tin mà nó đưa ra mà hiện tại nó khá là bất lợi à, cả về các yếu tố vĩ mô ở từ thế giới cũng như là các yếu tố vĩ mô trong nước nó dẫn tới hiện tại là các cái yếu tố về đến thị phần cả về phân tích kỹ thuật cũng như trên thị trường chứng khoán Việt Nam mình nó cũng khá là bất lợi đúng không ạ và giai đoạn hiện nay mình nghĩ là nó sau đoạn sắp tới đây và tuần sau đây thì ờ, chắc chắn là một giai đoạn nó khá là khó để đầu tư ở giai đoạn này đúng không ạ à, chúng ta sẽ điểm đi sơ lược một sơ qua một chút về cái thị trường ở tuần vừa rồi thì biên index tuần vừa rồi nó giảm 11,42 điểm và cái giá trị mùa cái giá trị ờ, của uh, toàn thị trường chỉ đâu đó khoảng 11 ngàn tỷ đó, một mức một mức cái mức mà được gọi là tương đối là thấp là dòng tiền hầu như là không thấy đúng không ạ thì cái top cái, những cái tầm khoảng 11 11 ngàn đến 10 ngàn tỷ là nó mức những mức mà thanh khoản cực kỳ thấp ở giai đoạn giai đoạn hiện nay đúng, đúng không rồi vì à, các tổ chức nước ngoài là các chị thấy là ở các cái phiên gần gần đây liên tục bán ròng đặc biệt là thuê phiên tuần trước phiên thứ sáu tuần trước là bán ròng 328 tỷ còn nữa phiên ngày 12 12 tháng 9 là bán vòng 447 tỷ đấy và tự doanh cũng tương tự như vậy tự doanh cũng bán vòng khá là lớn khi mà các cái thông tin tiêu cực về thị trường về các yếu tố vĩ mô như khi đại mình có nói đưa ra vậy thì yếu tố các yếu tố vĩ mô đây là gì đầu tiên các chị có thể thấy là các thông tin về Fed Fed tăng lãi suất đúng không ạ Fed đã tăng lãi suất đúng không và lần tăng lãi suất này của Fed là lần thứ năm liên tiếp trong năm nay tăng lãi suất và lần thứ ba liên tiếp là tăng 0,75% điểm cơ bản đấy thì à, các ở, ở các cái ngân hàng trung ương trên thế giới ấy, các anh chị thấy như hàng Anh Úc Canada hay là Thụy Sĩ hay là một số nước như Hàn Quốc đấy, New Zealand đấy, thì các hầu hết tất cả các ngân hàng trung ương trên à, trên thế giới ấy, kể cả ngân hàng tư nhân hay là trung ương đều đã tăng lãi suất cùng với biên độ cùng với biên độ nhịp nhàng theo Fed. Tuy nhiên ở chính phủ Việt Nam mình thì từ đầu năm đến nay hầu như là không có tăng lãi suất điều hành. Tuy nhiên thì uh, sau cái họp sau khi họp đại hội vừa rồi vừa vừa rồi gần đây mới nhất thì ngân hàng nhà nước Việt Nam mình đã chấp thuận là tăng lãi suất 1%, lãi suất điều hành lên 1%. À, ờ, điều đó điều đó có nghĩa là đây là gì? Tức là cái biên độ tức là cái cái biên độ để mà nhà nước mình đứng ngoài cái cuộc chạy đua lãi suất hầu như là nó không còn nữa chính vì vậy mà nhà giai đoạn này thì nhà nước mình buộc cũng, cũng buộc phải tăng lãi suất theo đúng không? À, vậy thì cái câu, câu hỏi mà thì rất nhiều anh chị đặt ra ở giai đoạn sắp tới đây là gì vậy khi mà nhà nước tăng lãi suất đúng không? thì nhóm ngành nào à, nhóm những doanh nghiệp nào sẽ được hưởng lợi và nhóm những doanh nghiệp nào sẽ chịu gặp bất lợi đó đó là một câu hỏi lớn nhất khi mà mỗi khi mà có cái sự kiện à, có các cái sự kiện như về các yếu tố vĩ mô hay là kể, kể cả các hiện tượng, hiện tượng thiên nga đây nó xảy ra thì à, thị trường nó sẽ biến động như thế nào đấy thì à, đây chúng ta sẽ cùng à, à khi mà lãi suất điều hành mà tăng lên một phần trăm thì đồng nghĩa khi đó là ngân hàng nhà nước đồng cho phép tất cả các ngân hàng uh, thương mại cổ phần cũng như các thuộc uh, các ngân hàng thuộc top ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, Agribank hay là BIDV hay là ngân hàng công thương đều tăng uh, tăng lãi suất lên một phần trăm có nghĩa là thế nào nhỉ tức là cái lãi suất đầu vào nó sẽ tăng lên và lãi suất đầu ra cho vay nó cũng tăng lên chính vì vậy mà ở giai đoạn sắp tới đây thì những doanh nghiệp nào mà sử dụng vốn vay nhiều tức là ờ, ờ, khi mà các anh chị nào vay ngân hàng nó có hai loại một là vay với lãi suất cố định hai là vay với lãi suất hạn nội với lãi suất hạn nội tức là cộng và lãi suất nó sẽ biến động theo cùng với lãi suất ờ, điều hành của ngân hàng nhà nước và cộng trừ với biên độ khoảng bao nhiêu đó khoảng mấy phần trăm đó đấy thì khi mà một khi ngân hàng nó tăng lãi suất hay là cách khác là cái cái tiền lãi mà chúng ta phải trả ngân hàng nó cao hơn đấy thì cái hiệu quả sử dụng đồng vốn chúng ta lại thấp đi đấy và các cái các cái mà các cái đối tượng mà hiện tại à, đang vay ngân hàng á, tức là cái cái cái số lãi họ lớn đi trong khi đó là các cái điều kiện các điều kiện về kinh tế nó sẽ eo hẹp lại nó dẫn tới là nếu như cái với cái tốc độ mà tăng lãi suất liên tục như vậy thì nó sẽ làm cho một số à, các cái các cái ờ, cá nhân hay là các công ty sẽ, sẽ gặp khó khăn trong việc kinh doanh và sẽ có một số lượng tài sản sẽ được bán ra bán ra dần dần dần dần thì ờ, ở giai đoạn sắp tới đây những doanh nghiệp nào mà dùng đòn bẩy đánh nhiều á các hệ ờ, như doanh nghiệp các doanh nghiệp về bất động sản này, rồi các doanh nghiệp về vật liệu xây dựng này kiểu như vậy hoặc là các doanh nghiệp là sản xuất nào mà vay vay ngân hàng với vốn đồng lớn kiểu như Vingroup chẳng hạn đấy thì những doanh nghiệp đó sẽ gặp gặp rất rất là nhiều khó khăn chính vì vậy giai đoạn sắp tới các chị thấy sẽ các, các anh chị quan tâm và xem dòng họ group thì tiếp tục cắm sẽ giảm rất là mạnh và giảm với biên độ rất rất là lớn rất là lớn các chị à, các chị anh chị nào đọc từ đọc báo cáo tài chúng của Vin thì sẽ biết Vin là vay vay nước nước ngoài cực kỳ nhiều à, qua kênh trái phiếu à, đặc biệt là vay các cái tổ chức tín dụng của Mỹ như FE Credit kiểu kiểu như vậy rồi thì à, ngược lại với nhóm, nhóm những doanh nghiệp mà vay nợ nhiều thì nhóm nhóm những doanh nghiệp mà à, hiện có tồn có tồn dư dư động cái lượng tiền mặt lớn á, thì sẽ là những doanh nghiệp mà sẽ trụ lại sau cùng à, khi mà các ngân hàng bắt đầu nó tăng lãi suất đấy à, chính vì vậy mà ở giai đoạn sắp tới đây doanh nghiệp nào mà có nhiều tiền mặt tiền mặt nhiều à, có số lượng à, vốn lưu động nhiều đấy thì sẽ là những doanh nghiệp được sống sót sau cùng trong một cuộc chiến đua tăng cuộc một cuộc chiến đua lãi suất và theo cái các cái theo cái cái, cái, cái ý kiến của ông Jeremy Powell á thì ờ, cái cuộc đua lãi suất này tăng ít nhất cho đến năm 2024 đấy tức là hơn một năm nữa thì giai đoạn sắp tới nó sẽ là một giai đoạn khó khăn khó sống trên thị trường chứng khoán của chúng ta à, và thì nếu đối với các doanh nghiệp mà được hướng lợi thì các anh chị để ý nhóm ngành nào thứ nhất là những doanh nghiệp mà xuất khẩu mà mang ngoại tệ về à, bởi vì các anh chị biết là khi mà phép tăng lãi suất thì chỉ có người dân Mỹ và chính phủ Mỹ được lợi thôi đúng không ạ chính phủ Mỹ được lợi chính phủ Mỹ được lợi và người dân Mỹ được lợi khi mà phép tăng lãi suất tức là đầu tiên nó nó nó nó sẽ à, tăng giá lên đó thì cái cái các cái sản phẩm mà chúng ta xuất khẩu sang Mỹ nó sẽ rẻ đi đấy. và chính người người dân Mỹ sẽ buộc giá sẽ rẻ hơn rất là nhiều rẻ hơn rất là nhiều đấy thì ờ, và các doanh nghiệp mà xuất khẩu các mặt hàng sang đó họ sẽ thu thu các cái ngoại tệ đó về thì họ mang các ngoại tệ đó về thì quy đổi ra tỷ giá Việt Nam đồng thì họ họ sẽ là được nhóm những doanh nghiệp mà được hưởng lợi ở giai đoạn này một nhóm nữa là nhóm các doanh nghiệp thuộc ờ, nhóm ngành bảo hiểm nhóm ngành bảo hiểm à, chính vì vậy mà các chị thấy đợt vừa rồi khi phiên thứ sáu vừa rồi khi mà các thông tin về ngân hàng nhà nước tăng lãi suất thì nhóm ngành bảo hiểm đã bắt đầu có có dấu hiệu tăng ngược trở lại đây các phiên các chị thấy một hai ba phiên nó nó tăng từ vùng đáy của nó từ giá 20 lên 22 này Đấy, nó 20 20 20 đến 22 hay như BHV cũng vậy BHV có có những giai đoạn nó giảm rất là sâu nó giảm rất là sâu tuy nhiên giai đoạn vừa rồi nó có phục hồi một lực phục hồi khá là tốt ở giai đoạn vừa rồi đấy và đặc biệt là phiên thứ sáu vừa rồi các chị thấy là một cái lượng cầu vào rất là mạnh một lượng cầu vào rất là mạnh đối với nhóm ngành bảo hiểm này rồi Đấy, BMI cũng vậy BMI các bạn thấy là nó đang ở vùng đang ở vùng đáy của nó thật ra nó chưa tăng nhiều từ vùng đáy và khi có một cái khi mà ngân hàng à, Việt Nam mình tăng lãi suất thì BMI là thuộc tóm, những nó là thuộc tóm những công ty bảo hiểm á, thì đây là một trong những nhóm ngành hiếm hoi mà ở, ở giai đoạn vừa rồi phiên thứ sáu vừa rồi là tăng giá đấy thì do các các yếu tố thông tin khi mà Việt Nam tăng lãi suất thôi đấy vậy thì chiến lược khi mà chúng ta đầu tư giai đoạn tới là gì chiến lược mà khi mà thị trường nó vào giai đoạn khó khăn đó, thì ừ, đầu tiên là các anh chị nên hạ hạ bớt các cái tỷ lệ margin của mình hạ margin trước là hạ quy mô vốn trước cái đã đúng không ạ chúng ta cần phải sống sót cái đã đúng không ạ bởi vì sao bởi vì khi mà thị trường nó xấu mà chúng ta sử dụng margin cao thì khả năng xác suất chúng ta thua lỗ rất là cao bởi vì hầu đại lúc đó đại đa số các cổ phiếu nó đều nằm trong xu hướng giảm giá cả để chúng anh các chị mua gì rồi hầu như cổ phiếu nào nó cũng sai hết á đúng không ạ thì chúng ta nên, nên cần giảm quy mô vốn của mình lại Đấy. và nếu như anh chị nào mà thực sự là giỏi thì các chị có thể tham gia với nhiều nhất là 50 phần trăm số tiền mặt số tiền mà các chị dự định tham gia còn lại là nên chờ thời quan sát thêm đúng không ạ à, VN Index ở giai đoạn sắp tới phải có những điều gì VN Index ở ờ, ờ, nhịp trước đúng không những giai đoạn này mình đã view rồi thị trường nó thể, sẽ đấy sẽ giảm xuống mùng 1180 180 à, sẽ quay lại lập gác đoạn này và khả năng cao nó là như thế thì ờ, đối với giai đoạn sắp tới này mình nghĩ khả năng nó cao nó sẽ quay về lớp cáp vùng 1180 này nó sẽ lớp cáp quay quanh vùng 1180 này rồi mới sẽ có sau đó sẽ có các cái biến động khác à, sẽ có những biến động khác đúng không? có khả năng nó sẽ đi ngang vùng này bắt đầu tiếp tục đi lên và các chị ờ, khi các chị mà kèm một cái đường trend line ở đây các chị thấy là đúng không ạ thì hiện xuống hướng thị trường nó vẫn đang đi xuống này đó. đỉnh sau nó thấp hơn đỉnh trước và đáy sau nó cũng thấp hơn đáy trước đây cái biên độ dao động của nó các chị thấy không ạ thì khả năng sắp tới phiên thứ sáu phiên ờ, khi mà các thông tin này ờ, đưa ra khả năng phiên thứ hai tuần tới đây sẽ là một giai đoạn khó khăn của thị trường chứng khoán Việt Nam này thì uh, lời khuyên của mình thì cũng chỉ có vậy thôi hạ hạ quy mô hạ tỷ trọng xuống để à, các anh chị giữ được tiền cái là sau này là về sau này khi mà thị trường nó hồi lên này các anh chị có thể là bán hay cái gì đó gì đó tùy cái tùy các anh chị rồi ưu tiên giữ tiền mặt ở giai đoạn này và hạn chế mua mới những phiên sắp tới đây đúng không ạ à, ông nào mua mua ông nào bán bán thì kể khi nào mà dòng tiền nó quay trở lại chúng ta mới tham gia hoặc là khi mà thị trường bắt đầu nó tạo đáy thành công và nó vào một cái chu kỳ mới thì may ra là thì, thì may ra thì chúng ta mới tham gia được khả năng cao nó sẽ vẫn tạo đáy vùng nãy rồi này sau đi vùng đi theo vùng này đúng không rồi đi tại đất test đây lần nữa sau nó mới đi lên khả năng rất là cao là như vậy rồi à, về về view cổ phiếu thì giai đoạn sắp tới đây mình cũng không có không có quá nhiều cổ phiếu để các chị view để các chị mua mới được chính vì vậy là ờ, ngày hôm nay mình sẽ không view cổ phiếu nào à, rồi Xin uh, kính chào quý anh chị quý nhà đầu tư, chúc anh chị uh, quý anh chị đầu tư thành công ở giai đoạn sắp tới đây. À, xin chào và hẹn gặp lại.